chờ đợi một ngày dù biết chẳng có cơ hội điều gì nhân tâm giờ im lặng muộn phiền người chót lên đôi vai này rồi ngày mai còn cần anh không dù biết chẳng có cơ hội điều gì nhân tâm giờ im lặng muộn phiền người chót lên đôi vai này giờ ngày mai còn cần anh không ôm vòng cho tới tăng cả xa lối đó là những gì mà ai và thường nên tất cả đau đớn từ thân để anh em làm gì để ngần ấy vết sao khép lại lặng giọng người đã kéo tim vào trong anh chuyện còn vài nhịp mong manh chuyện tình về trái tim sao không ngã đây là trái tim hạnh phúc ở thành bức tranh về tình yêu trong đó mà tên ai chờ đợi mình ngày dù biết chẳng có cơ hội xin tâm giờ im lặng muộn phiền người chót lên đôi vai này rồi ngày mai con cần anh không ôm vòng cho tối thắm con xa lối đó là những gì mà ai và tìm đến tất cả đau đớn từ thân đẹp anh em làm gì để ngần ấy về sao khép lại để dẫu đi bao nhiêu chiều nặng sợ chuyện tình về trái tim sao không